ăn lại là mình đây thì à, mình à, mới xem được cái đoạn video trên mạng thì à, cái cảnh người Việt Nam của mình mà bốn mấy bốn mươi người khoảng 40 người đó bơi qua sông để mà về Việt Nam mà trốn khỏi công ty bên casino bên Campuchia đó các bạn thì cái con sông nó cũng nhỏ thôi cũng rất là dễ bơi nhưng mà điều ở đây mà mình nói như thế này các bạn là không có cái năng lực gì hết á thì các bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền nhiều đó là điều chắc chắn một điều chắc chắn và là khẳng định luôn là như vậy cho nên mà những cái công việc mà lương rất là cao mà nó không đòi hỏi một cái năng lực gì thì chắc chắn là lừa đảo rồi các bạn chắc chắn là phải lừa đảo bạn nó phải kêu bạn lừa thằng khác để mà bạn lấy tiền bạn, bạn bù lại cái khoản lỗ các bạn là làm cái chuyện gì đó nó không có hay chứ không có cách nào hết mình khẳng định một điều là các bạn không có năng lực là các bạn không bao giờ mà làm được cái chuyện gì cả những cái người mà người ta kiếm được tiền nhiều hay là những cái người mà người ta giỏi á bạn có thể giỏi bạn có thể học giỏi hay là bạn có à, học ở ngoài giỏi học ở trong trường giỏi nhưng bạn phải giỏi bạn phải có năng lực bạn phải có kỹ năng bạn phải có làm được cái gì cái cái gì đó thì bạn mới kiếm được nhiều tiền mà lúc đó tiền tự đến các bạn tiền tự đến và các bạn sẽ được rất nhiều người săn đón nếu các bạn có năng lực chứ còn các bạn bây giờ nó tuyển uh, à, dụng mà mình thấy tuyển đi làm game casino các kiểu abc gì các bạn không có đòi hỏi một cái gì mà gọi là à, cao hết mà lương trả một nghìn mấy nghìn đô gì đó là nghe là thấy bất hợp lý rồi các bạn mà các bạn nghĩ cái thằng Campuchia mình không phải mình nói đây mà để mà chê bai ai hay gì mà thực tế là cái nước Campuchia không có giàu hơn nước Việt Nam thì làm sao mà nó trả lương cao cho các bạn được đó. ví dụ như các bạn đi Mỹ đi Canada đi châu Âu thì các bạn làm công nhân ở bên đó thôi có nghĩa là không cần cái trình độ gì cả thì lương nó có cao bởi vì tại sao tại vì cái nước nó đã giàu và nước đó người ta sẽ trả lương cái cái mức thấp nhất của người ta thì nó cũng là cao rồi so với cái nước ờ, nước mình đó mình chưa nói về cái mức sinh hoạt phí hay, hay như thế nào nha nhưng mà các bạn nghĩ sao bây giờ các bạn đi qua một cái nước nghèo hoặc cái nước Việt Nam mà các bạn lãnh lương cao trong khi các bạn không có một cái trình độ chuyên môn kỹ thuật cao gì hết để mà để mà được trả lương cao các bạn biết ví dụ trong một cái nước nghèo mà các bạn có lương cao ví dụ như Việt Nam đi Việt Nam mình bây giờ nghèo mà mà để mà cái người mà có được thu nhập cao lương cao thì người đó phải rất là giỏi thì mới đạt được còn không là là, là không được chắc chắn là điều như vậy và hơn nữa là à, cái mức sống cái cái cái chi phí bên cam rất là cao các bạn chi phí bên cam rất là cao cho nên là à, nó không có được cái lợi ích gì hết chứ cho nên cái khi mà các bạn mà đi đâu các bạn tìm hiểu về cái làm gì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ các bạn hãy hãy quyết định các bạn đừng có nhìn thấy những cái mà à, thu nhập cao bao nhiêu đó bao nhiêu đó rồi các bạn bị qua mắt các bạn quên đi hết và thậm chí là các bạn đi thường là sẽ bị như thế này các bạn các bạn cái niềm tin đó, tin ở người bạn của mình cái thằng bạn của mình ví dụ như nó đi xong cái nó bị lừa đó nó bị lừa xong thì giờ nó phải lừa thằng khác để mà nó thoát cái nạn của nó thì nó về nó nói với các bạn các bạn tin nó các bạn đi theo nó rồi các bạn chết luôn ừ. nên giờ nhiều khi mà các bạn gặp lại một thằng bạn à, xa lâu năm rồi các bạn chưa gặp lại thì các bạn phải hết sức cẩn thận không phải là mình cẩn thận cái gì nhưng mà mình phải coi tìm hiểu kỹ coi nó nói có đúng hay không hay là làm như thế nào tại sao lại như vậy đó, tại sao nó đi kiếm mình đó, nhiều năm nay nó không kiếm ví dụ như tự nhiên đùng cái tự nhiên đi kiếm mình chẳng hạn đó là phải suy xét tất cả mọi thứ mà mình khẳng định một điều với các bạn một lần nữa là không có trình độ chuyên môn không có kỹ năng gì cả không có nghề nghiệp gì hết thì không bao giờ đạt được mức lương cao và cái ví dụ như tiếng nha các bạn ví dụ như đòi hỏi tiếng tiếng nghĩa là làm phòng dịch viên á ví dụ như các bạn có tiếng mà các bạn có kỹ năng thì nó là một cái chuyện khác nữa đó là kỹ năng cao nữa cái là càng cao hơn nữa là cần lương cao nữa còn nếu mà có chỉ có tiếng tâm thôi có nghĩa là chỉ học ờ, ngoại ngữ thôi đó thì á thì chỉ làm thông dịch thôi mà mức lương thông dịch thì không bao giờ được cao đâu đó nó sẽ nằm lửng lửng ở đâu đó thôi chứ nó không thể nào mà cao không ai mà trả lương cao tại vì sao có có đem lại lợi ích gì đâu mà cao ừ, đó hiểu không các bạn muốn được thu nhập cao các bạn phải tạo được lợi ích lớn ví dụ một anh mà thu nhập 100 triệu đó anh phải đem đó anh đó phải đem cái cái giá trị anh đó đem về ít nhất cũng phải là một tỷ anh đem anh đem về một tỷ cho công ty tỷ bỏ túi đó bỏ túi cho công ty công ty lấy 10 lấy một tỷ bỏ túi sau đó chia lại cho bạn 100 là các bạn 10 phần trăm ừ. chứ các bạn không có ai mà khơi khơi mà à, mà, mà, mà, mà các bạn trả cho các bạn 100 triệu một tháng trong khi các bạn đem về cho công ty chỉ có 10 triệu không có là các bạn bị mấy thằng đó nó cắt cổ sớm rồi đó cho nên là không có được nha các bạn cho nên là các bạn phải hiểu gì đó bất động sản vậy ở Việt Nam gì đó. nhiều khi bất động sản nó cứ gao gao lên là ừ qua hồng cao qua hồng gì đó cứ, cứ vô thoải mái đó. thì các bạn phải thử tìm hiểu xem tụi mình có đủ đáp ứng được những cái chuyện đó hay không có làm được hay không hay là như thế nào còn cảm thấy mình mà không có cái tài năng gì hết không có một cái chuyên môn gì cả không thì mình phải chấp nhận là mình làm công nhân mức lương thấp rất nhiều người người ta đang làm đó người ta đang chấp nhận đó còn không còn các bạn không chấp nhận điều đó thì các bạn phải đi à, học thêm đi cải thiện cái kỹ năng của mình cải thiện cái chuyên môn của mình lên ví dụ như già lỡ cỡ hay là hay là à, hay là các bạn à, lỡ bỏ vài năm đi học rồi các bạn không đi, đi học được thì các bạn có thể học nghề hay là các bạn không học nghề thì các bạn phải đi theo đi theo những cái người mà người ta giỏi đó các bạn học những cái cách người ta làm rồi ờ, các bạn cũng sẽ làm được ví dụ như những cái người mà người ta buôn bán giỏi ở ngoài chợ ngoài ngoài phố đó thì các bạn cứ đi theo các bạn coi cách người ta làm à, như thế nào giá cả hàng quá như thế nào các bạn sẽ học những cái thứ đó để các bạn làm ừ, chứ còn ờ, mà các bạn không có một cái gì hết và các bạn đòi được lương cao thì cái điều đó là điều mà không cách nào xảy ra được không cách nào xảy ra được không ai mà trả lương cho các bạn điều đó hết mà các bạn nghĩ sao người Việt mà đi qua bên Cam làm có nghĩa là gì có nghĩa là người ta cần cái người việt để nó kết nối với người việt chứ đúng lý ra là nó phải tuyển cái người cam chứ là sao nó lại phải tuyển cái người việt trong khi lao động cam đang bị gọi là thừa nữa nó, nó cái công ty cam thì nó phải tuyển người cam vô cái ngôn ngữ địa phương nó dễ thân tiện hơn muốn làm gì cũng được nhưng mà tại sao nó tuyển cái người việt nam qua có nghĩa là nó muốn cái người việt nam mình ờ, ờ, kết nối với người Việt Nam mình có nghĩa là lừa lừa là với nhau lừa hàng Việt Nam tại sao Việt Nam có tiền chứ cam làm gì có tiền cam gì có tiền mà lừa mà cam đâu có bị ngu đâu mà lừa nó cho nên là các bạn phải hiểu điều đó bây giờ các bạn đi qua bên đó các bạn không biết tiếng cam rồi các bạn tìm khách hàng cam sao được đúng lý ra nó phải tuyển một người biết tiếng cam đúng không mà sao tuyển người biết tiếng việt chắc chắn là nó muốn kết nối kiếm khách hàng người việt điều rất dễ hiểu vì chỉ cần bỏ ra một phút các bạn suy nghĩ là bạn sẽ xong thông hết các bạn cho nên là để mình đi qua rồi mình bị nhốt rồi mình cứ nghe hào nhón gì đó các bạn đi vô casino đương nhiên nó hào nhón rồi à, đi vô những cái khu mà à, mà gọi là của à, người qua mà người ta xây để mà người ta làm đó thì đương nhiên những cái chỗ mà nó lừa đảo đó, nó luôn luôn làm những cái chuyện hào nhón đẹp sang trọng rất là dữ dội thì nó mới lừa người ta được các bạn ở Việt Nam gì đa cấp gì đa cấp toàn là hội thảo ở những nhà hàng khách sạn rất lớn không à để làm gì vậy để rồi mặc đồ vest đồ lên nó tưng lên để cho làm nó tạo ra một cái hình dáng là là sang trọng giàu có ở đây rất là nhiều tiền ở đây rất là nhiều tiền nên lên vô đây kiếm nên vô đây kiếm bạn bị ám ảnh vô chứ còn các bạn bước ra khỏi cái đó mà sợ các bạn không có cơ hội bước ra khỏi cái đất nước đó để mà các bạn xem các bạn lên xe đã thảy vô trong đó rồi phá cổ rồi luôn phá cổng rồi luôn là các bạn không có đi ra được đâu đâu tìm hiểu chứ các bạn đi ra ngoài các bạn thấy trời nghèo sơ rồi sát mà nếu các bạn đi máy bay các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy điều này các bạn đi máy bay các bạn nhìn trên nhìn xuống để các bạn thấy liền các bạn nhìn khi mà bạn bay chạy ngược chỉ về Hồ Chí Minh hay là về Hà Nội đó các bạn nhìn trên nhìn xuống rồi các bạn thấy một sự khác biệt rất lớn liền đó thì đó như nãy mình nói đó các bạn các bạn mà đi mà cái nước mà các bạn phải hình dung ra được ừ cái nước đó là nước nào cái nước mà nghèo quá làm sao có tiền mà trả các bạn qua qua châu Phi hay là qua à, bên cái gì mà giống bia quê gì đó các bạn mấy nước nghèo đó làm sao mà nó trả cho các bạn lương cao được bản thân nó đã nghèo rồi nó làm sao mà nó trả lương cho bạn cao trong khi không có một cái gì hết không có một cái trình độ chuyên môn không có một cái gì các bạn mà có trình độ chuyên môn người ta mời người ta thỉnh qua đó thì cái đó nó khác nha các bạn giống như kỹ sư hay là những nhà khoa học hay gì đó để ta mời ta qua làm dự án gì đó à, người ta mời các bạn nha các bạn và nó khác nha các bạn là lúc đó cái lương cao thì đương nhiên mình được khẳng định với các bạn một lần nữa cuối cùng đó là các bạn phải nên rèn luyện cái kỹ năng của mình ở ờ, đâu đó nếu đã lỡ qua cái việc học rồi thì bây giờ mình đi học nghề của người ta học nghề để làm hoặc là học cái cách làm của người ta các bạn rất dễ học cái cách này chỉ còn các bạn chịu thương chịu khó các bạn vô nhà hàng các bạn làm các bạn sẽ ờ, làm một thời gian các bạn để ý các bạn sẽ biết được cách vận hành của nhà hàng rau cải như thế nào thịt cá như thế nào làm sao ít nhiều gì các bạn cũng sẽ học được một phần lớn đó, để mà các bạn sẽ mở được cái nhà hàng tương tự như vậy đó. sau này các bạn có tiền còn không thì các bạn phải chấp nhận cuộc sống đôi lúc cũng phải chấp nhận chứ không thể nào mà không chấp nhận được còn để mà đi lừa người ta bị người ta lừa xong rồi đi lừa người khác lại nữa thì thôi nó thảm kịch vô cùng phải nhảy với sông như thế thì thật là quá đau buồn mà mình thấy cái sông nó rất là nhỏ đó các bạn mà tới bây giờ mới nhảy được có nghĩa là nó đã siết cổ các bạn các bạn nó đã nhốt các bạn rất là nghiêm ngặt chứ không phải đơn giản còn nếu mà nó thả mà thả đi dù như sáng đi làm chiều mở cổng công ty ra rồi uống cà phê đi chơi vòng vòng đó thì các bạn nó nhảy <laughs> nó nhảy mỗi ngày luôn chứ đó mà là, là, bây giờ phải đợi một cái video để mà coi cái sông rất là nhỏ các bạn thả trôi nó cũng qua nó không cần phải phải biết bơi giỏi nhưng mà cái cảnh đó nó làm cho mình biết được là các bạn đã bị nhốt rất lâu năm mà các bạn đã phải quyết tâm phóng vào một con sông nhỏ để mà chạy thoát đó. cho nên là các bạn phải hiểu được cái điều đó còn các bạn mà cứ ham ham tiền mà các bạn không có chịu đầu tư vô cái bản thân của mình đầu tư vô cái bản thân của mình á nó không có tốn bao nhiêu tiền hết ví dụ như kêu các bạn mở một cái nhà hàng kêu các bạn mở một cái khách sạn kêu các bạn mở một cái nhà máy kêu các bạn mở một cái xưởng sản xuất xe hoặc xưởng cơ khí hay là cái gì đó thì các bạn không có tiền các bạn nói vậy thì đúng ok người ta chấp nhận nhưng mà kêu các bạn đầu tư với cái bản thân của mình cái đầu tư của bản thân mình nó không có tốn bao nhiêu tiền chúng ta có tiền ai mà có tiền thì đi học trường sang ai không có tiền thì đi học trường Ờ, tệ hơn trừ công còn ai mà còn không có tiền nữa thì đi vô làm thí công các bạn có gì đâu làm thí công không có nghĩa là không có lương không có ăn có lương có ăn nhưng mà mình học là mình học mình nói trong lòng mình thôi nha chứ mình đừng có nói là mình đi học thí công mình nói đừng có ừ tôi vô đây tôi học thí công người ta sẽ không nhận các bạn đâu chỗ cái chỗ mà nó có nhận thì nó nhận nhưng mà giờ ít lắm người ta không nhận nữa đó, bạn nói trong lòng các bạn là ừ bây giờ sắp tới tôi sẽ mở quán cà phê đó thì tôi phải để dành được bao nhiêu bây giờ tôi vô quán cà phê tôi làm vừa làm vừa địa người ta nghe các bạn gọi là địa người ta học lớn người ta rồi à, tích góp tiền thì khi mà các bạn cảm thấy đủ kinh nghiệm chắc rồi đó tại vì các bạn nếu khi các bạn mà các bạn làm càng lâu trong cái, quán là cũng nhảy việc nghe làm lâu trong cái quán hay là một cái tiệm hay là một cái công ty nào đó các bạn làm càng lâu các bạn sẽ càng hiểu rất rõ về công ty và khi càng hiểu rất rõ rồi cách vận hành cách nó như thế nào mùa đất mùa ế abc tất cả hết lúc đó các bạn phóng ra một cái các bạn chỉ có nắm chắc phần ăn thôi giàu thì chưa biết nhưng mà chắc chắn là sẽ ăn mình sẽ hứa với các bạn là chị của các bạn mà cứ vô trong đứng nước này trong núi nọ abc qua đây lương cao bên kia lương thấp bạn phóng vào phóng lợi cũng không biết cái gì cả mà không biết cái gì cả thì sẽ quay trở về cái kia còn nếu mà cảm thấy là mình không có khả năng học tập không có khả năng làm chuyện đó thì các bạn phải chấp nhận là một cái mức lương thấp đó là điều phải làm thì xã hội phải cái gì xã hội cũng phải có người này người kia người kia người nọ đó. đó người ta mở đường ra cho mình mà mình không đi được thì mình phải chịu thôi chứ ờ, mình phải biết chấp nhận và mình chịu chứ mình không thể nào mình, mình cố gắng được cố gắng nó, nó nó sẽ không thành công nó sẽ phí thời gian tại vì mình chấp nhận rồi mình làm cái gì cuộc sống mình nó thoải mái nó không bị nặng đầu ừ, giống như có những đứa đi học mà bây giờ ép nó học quá mà nó học không có nổi cho nó nghỉ nó sẽ rất là nhẹ nhàng đầu óc đó và cuộc sống cũng khỏe thôi các bạn cuộc sống cũng khỏe thôi chứ không phải là cuộc sống phải có tôm phải có cua mới là mấy là mấy là ngon đâu cuộc sống nghĩ gần các bạn ăn ngon các bạn ăn theo khẩu vị của mình ngon mình muốn ăn rồi mình ăn mặc đi chơi uống cà phê hay kia họ thoải mái đầu óc không có gì hết là thoải mái ừ. còn các bạn đặt nặng quá vấn đề đó là các bạn thất bại phải từ từ và nếu mà không có khả năng đó luôn thì các bạn phải chấp nhận đó thì đó là những chia sẻ của mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe video